thì um, trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì đi về những cái trận đấu mà ngày hôm trước mình đã nhận định cho tất cả anh em thì hôm trước mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận của Arsenal và Crystal Palace thì cái trận này cho anh em cũng đã húp full kèo Arsenal và Crystal Palace nha còn cái trận Real Sociedad và anh chơi thì mình cho tất cả anh em cái kèo Real Sociedad đội chủ nhà thì anh em cũng đã húp full cái kèo Real Sociedad này nha còn à, mình trước đó mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận của thằng uh, à, Braford nè với um, thì cái trận này cũng là hạng hai anh nha anh em thì tối nay nó mới đá thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em thêm một cái trận hạng hai anh nữa nha đó là à, cái trận của thằng Manfield và Gimby Gimby nha anh em thì à, anh em thấy trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đó, hai này nó gặp nhau vào lúc 2 giờ 45 ngày 23 tháng 3 thì à, nếu mà tính trên cái bảng xếp hạng xếp hạng của Lít anh em Lít nha trận này Lít nha là hạng hai của anh đó, là trên cái bảng này là thằng Manfield đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 56 điểm sau 35 vòng đấu thì à, đang cách biệt cái vị trí thứ um, thứ bảy thứ bảy tới hai trận lận và chỉ kém được có 3 điểm thôi thì tương lai thằng uh, Manfield này có thể vươn lên cái vị trí thứ bảy để có thể mà tranh cái vé tranh cái vé đi lên hạng nhất Anh nha anh là League One để đá nha còn trong khi đó anh em thấy GMB đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 34 vòng đấu thì đang cách biệt um, mấy vị trí trên chỉ tầm 3 điểm và đang kém các vị trí các uh, cái trận trên đây là tới 3 trận nha anh em thì ờ, thằng Rimby này đang có 34 trận đấu mấy thằng này thì 37 36 hết rồi thì Rimby đang kém hơn ta hai ba trận đấu nhưng mà thì nếu mà tính hai ba trận đấu nữa Rimby có phong độ tốt thì Rimby sẽ vươn đến cái vị trí um, 78 hoặc 89 gì trên bảng xếp hạng nha anh em thì cái phong độ của mình sẽ tiến vào cái phong độ của hai thằng trong những trận gần nhất. Thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà Manfield thì trong những trận gần nhất thì Manfield đã để thua hòa hòa. Thì trận gần nhất á Manfield để thua ờ, Tóc Bóp với cái tỷ số là một điều trên sân nhà của thằng Tóc Bóp nha anh em. Còn trước đó để thua thằng Northampton với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà do bị thay đỏ. Còn trước đó Manfield thắng uh, Vim Wimbledon thì với cái tỷ số là 3-1 còn Southport nữa là nam tỷ số là 5-2 thì anh em thấy cái phong độ của thằng Manfield cũng đang rất là tốt trong những trận gần đây nhất nha thì bên phía Rimby thì anh em thấy Rimby trong 10 trận gần nhất thì Rimby chỉ thắng được 4 trận và để hòa tới 4 ờ, trận anh em và để thua hai trận thì cái phong độ của Rimby cũng đang tốt trên bảng xếp hạng nha còn trong cái lịch sử đối đầu á, thì ờ, trận gần nhất trận gần nhất trên lượt đi của ờ, League One á, League anh em thì ờ, cái trận đó là thằng Rimby thắng với cái tỷ số 2-0 trên sân nhà của Rimby. Đây, còn trước đó nữa thì à, trên sân nhà của Manfield thì Manfield đã thắng với cái tỷ số là hòa với cái tỷ số là hai đều thì hai này chỉ có lịch sử hai trận gặp nhau gần nhất thôi. Mầm tiến vào cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Manfield thì anh em thấy Manfield trên sân nhà trong vòng 3 trận thì Manfield đã thắng hết hai trận thắng hai trận nha anh em và để thua một trận trước uh, Saford với cái tỷ số là 5-2 còn cái thằng uh, ờ, Rimby thì mới vừa gặp thằng Brighton trên uh, ờ, FA Cup thì thằng Rimby, Rimby á, nó thua với cái tỷ số là 5-0 nha anh em thì thằng Brighton mùa giải này thì tự rất là mạnh rồi xui cho um, ờ, Rimby đã gặp thằng Brighton nha thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình chính thức ra sân thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem mà trận này mình dự nhận định cho tất cả anh em là tỷ lệ kèo mình cho thằng nào nha thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là thằng đội chủ nhà thằng Anfield chấp với mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này á anh em có thể vào cái mã đội chủ nhà chấp 0.5 và anh em có thể vào cái mã tài được nha. Thì anh em thấy trong cái lịch sử hai này đã gặp nhau á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 Euro rồi nha anh em thì mình đã có nhận định cho tất cả anh em các trận Đan Mạch với Phần Lan rồi thì còn sau này mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm nhiều trận vòng loại Euro nữa có nhiều trận rất là hấp dẫn nha anh em thì có Ý và Anh và có Bồ Đào Nha thì Bồ Đào Nha chấp rất là sâu thì mình sẽ nhận định những video đó sau cho tất cả anh em thì trước tiên mình sẽ nhận định cái trận mà để cho anh em chơi sớm vào ngày mai đó là cái trận Manfield và Grimby thì diễn ra vào lúc 20 giờ 45 ngày 23 nha anh em để anh em có thể có những trận đấu anh em chơi sớm